Lâu đài thần bí Tác giả Edith Nesbitt Sáng tác năm 1907 Chương 5 Tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy gì Gerard nói sau khi đã lục tung tất cả các góc vách căn phòng mà vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu Chàng thám tử xuất sắc trong câu chuyện của chúng ta thấy rằng anh chỉ muốn có con cá nào đó để ráng ngay lúc này thôi và nếu bọn em muốn nghe những gì xảy vào đêm qua thì... Thôi, cứ đến chỗ mặt bèo đã, rồi nói chuyện đó sao? Kathleen nói. Bọn mình hẹn lúc 10 rưỡi có phải không? Vậy sao anh Seran không kể trong lúc chúng ta cùng đi? Dù thế nào đi nữa thì em cho rằng chẳng có chuyện gì to tác xảy ra đâu. Jimmy nói. Điều đó chứng tỏ em chẳng biết gì cả. Seran nhận xét một cách từ tốn. Bà bèo ủ dột sẽ phải chờ đợi cuộc gặp hôm nay mà chẳng được gì khi biết chuyện này. Một con cá, một con cá, một con cá nữa, một con cá nữa để ta ráng. Cậu ta ngân nga theo giai điệu bài quả anh đào chính, đến khi Kathleen véo cậu ta một cái. Jimmy ngoảnh mặt đi một cách thờ ơ nhận xét. Cho đến khi anh ráng xong thì thôi, nhưng seran vẫn tiếp tục hát. Nơi đôi môi Johnson nở nụ cười là nơi có hòn đảo anh đào. Có một con cá, một con cá nữa, một con cá nữa để ta ráng. Hỡi chàng Johnson oai vệ, hãy đến mua đi. Sao anh hay khiến người khác bực mình thế nhỉ? Kathleen hỏi. Không biết nữa. seran lại trở về vọng văn xuôi. Do muốn ngủ hay là quá say sưa với thành công Hãy đi đến chỗ nào không có ai nghe thấy chúng mình nói chuyện đi Ôi, hãy đi đến hòn đảo nào đó để không ai nghe thấy Và hãy cẩn thận lỗ khóa có kẻ nghe trộm Cậu ta thì thầm, rồi đột ngột mở cửa ra Và đúng thế thật Elisa đang khom người ở bên ngoài Chị ta lấy cái phổi bụi đập nhẹ vào tấm ván ốp tường Nhưng làm sao giấu nổi Chị biết những gì mà kẻ nghe trộm không bao giờ nghe được rồi đấy. Jimmy nghiêm giọng nói. Chị đâu có, mọi người thấy đấy. Elisa nói, hai tay lúc nãy nghe trộm giờ đỏ nhừ. Bọn trẻ bỏ qua và đi lên phố 2, ngồi vấp vẻo lên bức tường ở khu đất nhà thờ và vung vẫy chân. Suốt dọc đường Seran miếm chặt môi thành một sẵn nhỏ trông thật bướng bỉnh. Thôi nào anh Cherry, đừng nói linh tinh nữa, kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi. Khá hơn rồi đấy. Seran nói và bắt đầu kể lại câu chuyện. Trong khi kể, loại lẽ của cậu ta đượm sự huyền bí và kỳ diệu về khu vườn ngợp ánh trăng. Rồi đến đoạn cậu ta kể về những bức tượng và con vật khổng lồ bằng đá sống lại, khiến cho Kathleen cứ giật mình thon thót, nắm chặt lấy cánh tay anh trai mình. Thậm chí cả Jimmy cũng thôi nền góp ủng vào tường mà ngồi lắng nghe, miệng há hốc. Tiếp đến câu chuyện đầy hấp dẫn về những tên trộm và lá thư cảnh báo được ném đúng vào lúc hai cô cháu mập bèo đang ngồi ăn bánh pudding mì phết bơ. Seran kể câu chuyện với một vẻ vui thú ghê gớm và thậm chí còn đeo đầy đủ chi tiết. Và khi cậu ta nói, sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ mà con người có thể làm, và càng giúp càng thất vọng. Chàng thám tử trẻ tuổi đầy dũng khí của chúng ta... Ồ, xin chào mặt beo, cậu đã đến. Thì chuông đồng hồ đã điểm 11 rưỡi. Thật vậy, mặt beo đã đến. Cửa sau của chiếc xe mở ra và mặt beo bước xuống. Tớ không sao đợi thêm được khi các cậu không đến. Cô giải thích. Và thế là tớ đi nhờ xe. Còn gì xảy ra nữa không? Bọn trộm đã chuồn trước khi anh Bass đến phòng bọc sắt. Cậu không định nói rằng tất cả những chuyện đó là thật đấy chứ? Jimmy hỏi. Dĩ nhiên là thật rồi, Kathleen nói. Nào, kể tiếp đi anh Sherry. Anh ấy vừa kể đến chỗ anh ấy ném hòn đá và bánh pudding mì phết bơ của cậu đấy, mặt bèo ạ. À. Anh kể tiếp đi. Mặt bèo leo lên tường ngồi, Thế là cậu trở lại bình thường nhanh hơn tớ đấy Cô ta nói Seran gật đầu và nói tiếp Câu chuyện của chúng ta phải được kể càng ngắn gọn càng tốt Do việc rán cá sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ Mà lúc này chỉ còn gần nửa tiếng nữa Sau khi ném lá thư cảnh báo vào trong phòng Chàng thám tử Sherlock Holmes Seran tàn hình nhanh chóng quay trở lại Đến nơi có ánh sáng phát ra từ chiếc lồng sẫm màu kia Thì thấy bọn trộm vẫn vẫn tiếp tục ăn trộm với độ chính xác cực cao và rất khẩn trương. Tớ thấy vào chỗ nguy hiểm như thế chả có ích gì, vì thế tớ mới đợi ở ngoài lối đi, nơi có những bậc thềm ấy. Cậu có biết không? Mặt bèo gật đầu. Bọn chúng xuất hiện ngay lập tức, dĩ nhiên là rất thận trọng, lơ láo nhìn quanh. Bọn chúng không nhìn thấy tớ, cứ tưởng là không ai nhìn thấy chúng khi chúng im lặng đi hàng một dọc theo lối đi. Một cái túi đựng đồ bạc làm trầy da phía trước người tới đây này, rồi chúng biến mất vào bóng đêm. Nhưng chúng đi lối nào? Qua phòng có chiếc gương soi nhỏ mà cậu nhìn vào lúc bị tàn hình ấy. Người anh hùng chân đi đôi giày chơi quần vợt liền theo chúng ngay lập tức. Ba tên vô lại đó liền tìm chỗ ẩn nấp trong bụi cây và lẻn giữa những cây đổ quyên, rồi qua công viên và... Dòng còng ta bỗng trùng xuống rồi nhìn thẳng về phía trước, nơi có cây bìm bìm hồng phủ lên một đống đá phía bên kia con đường đầy đủ bụi trắng xóa. Những vật bằng đá đã sống lại. Chúng xuất hiện từ những bụi rậm và dưới cây cối. Tớ nhìn thấy chúng, nhưng chúng không nhìn thấy tớ. Mà chúng cũng nhìn thấy bọn trộm đấy. Nhìn rõ là đằng khác. Nhưng bọn trộm không nhìn thấy chúng. Thật kỳ lạ, có phải không? Những vật bằng đá ư? mà bèo yêu cầu bọn họ giải thích cho cô. Tớ chưa bao giờ thấy những vật đó sống lại, cô nói, mà hầu như tối nào tớ cũng ra vườn. Tớ đã nhìn thấy chúng mà, Gerard nói một cách chắc chắn. Biết rồi, biết rồi, mặt bèo nhanh chóng nói chữa đi cho hợp với cậu ta. Ý tớ muốn nói là nếu như chúng sống lại khi cậu tạng hình thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả. Ý tới ở đây là sự sống của những bức tượng đó, chứ không phải là sự vô tri vô giác của đá đâu. Gerard hiểu ra, và tôi cũng dám chắc là các bạn cũng hiểu rồi. Nếu cậu nói đúng thì tớ cũng chẳng có gì phải băn khoăn cả. Cậu ta nói, khu vườn của tòa lâu đài này quá thần bí, nhưng có điều tớ muốn biết là sao nó là như thế. Mà tớ phải gặp chú Johnson trước 12 giờ bọn mình sẽ đến chợ nên phải chạy đấy. Nhưng cậu hãy kể tiếp cuộc phiêu lưu đi. Mặt bèo nói, bọn mình vừa đi vừa nghe cậu kể vậy. Nào, kể tiếp đi, nghe hội họp thật đó. Dĩ nhiên là Gerard rất vui khi nghe thấy thế. Thôi được, lúc đó tớ chỉ biết đi theo bọn chúng, mà mọi người biết không? Cứ như trong mơ ấy, bọn chúng đi ra khỏi con đường đó đúng cái chỗ chúng mình đi vào ấy và tới nghĩ thế là mình đã mất dấu bọn chúng tớ đành phải đợi cho đến lúc bọn chúng đi xuôi theo con đường để không nghe thấy tiếng đá kêu lách cách phát ra từ chỗ tớ dẫm lên khi di chuyển tớ cởi giày ra vì nghĩ rằng tốt nhất là đi tất Tớ cứ thế chạy theo chúng mãi cho đến lúc chúng đi qua nơi sinh sống của những người nghèo rồi chạy tới bờ sông. Mà thôi, tớ đã nói rồi đấy, bọn mình phải chạy thôi. Chúng dừng câu chuyện lại rồi bắt đầu chạy. Bọn chúng bắt gặp Johnson ở ngay sân sau nhà, đang rửa tay ở chỗ chiếc ghế dài đối diện cửa hậu. Chú Johnson này, chú hứa sẽ cho cháu cái gì nếu như cháu giúp chú có được phần thưởng 50 bảng nào? Gerard nói, chú sẽ cho cháu một nửa chỗ đó. Johnson nói liền, nhưng sẽ là một cái tác nếu như cháu trí trá, nghe chưa? Cháu không trí trá đâu, Sera nói. Chú mà cho chúng cháu vào, cháu sẽ kể cho chú nghe hết. Rồi khi chú bắt được bọn ăn trộm và lấy đại được đồ bị mất cắp, cháu chỉ cần một bản để lấy may thôi, chứ không đòi hơn đâu. Thế thì vào đi, Johnson nói. Xin lỗi các cô bé, chú đang bận rửa mặt một tí, nhưng chú đoán là các cháu muốn nhiều hơn ở chú Nếu không thì việc gì mà các cháu không tự mình giành phần thưởng đó chứ Trí tuệ của chú Sanh Sanh thật tuyệt vời Chú ấy nói toàn lời chí lý Bọn trẻ lúc này đã vào nhà và cửa đã được đóng chặt Cháu muốn chú đừng bao giờ để lộ ra Chúng cháu là người đã cung cấp thông tin cho chú Hãy để mọi người nghĩ rằng chú là một người dũng cảm Và nhìn xa trông rộng Ngồi xuống đi Johnson nói Còn nếu cháu mà trí trá Thì hãy dẫn mấy người kia về trước Khi ta ra tay đấy Cháu đâu có trí trá Gerard cao giọng trả lời Chưa bao giờ Và chỉ một người cảnh sát mới biết được tại sao cháu không muốn mọi người biết đó là cháu Cháu đã phát hiện ra việc đó vào lúc đêm hôm khuya khoắt Tại một nơi mà nhẽ ra cháu không có mặt ở đó và cháu sẽ bị mắng một trận nếu như bị phát hiện ra là đã vắng nhà gần như cả đêm. Giờ chú đã hiểu chưa? Hỡi bông cúc mắt đỏ. Như Jimmy về sau nói thì Johnson lúc đó vô cùng bận tâm đến cái tên ngớ ngẩn mà cậu bé đã gọi mình. Anh ta nói là có hiểu và muốn biết thêm. Nếu chú không có câu hỏi gì thì cháu sẽ kể cho chú những điều chú cần biết Đêm hôm qua, vào khoảng 11 giờ, cháu đang ở thác Giao Điên. Mà việc cháu vào đó bằng cách nào hay đến đó nhằm mục đích gì cũng không quan trọng. Có một cửa sổ mở toang và cháu đã vào vì thấy có ánh đèn. Trong căn phòng bọc sắt, có ba người đang nhét những đồ bằng bạc vào trong một cái bao tải. Thế chính cháu đã đưa ra lời cảnh báo rồi gửi lâu đài đó gửi đến cảnh sát ư? Johnson hỏi, Người nghiêng về phía trước một cách hứng thú Hai tay để lên đầu gối Vâng, chính cháu ạ à. Nếu muốn, chú có thể cứ để người ta nghĩ rằng chính chú đã báo cũng được Lúc đó chú đã hết giờ trực rồi, phải không ạ? À? Lúc đó chú đang trong vòng tay của Murphy Johnson nói Nhưng cảnh sát đã không kịp đến còn cháu, một thám tử đơn độc đã có mặt ở đó và đi theo bọn chúng. Thế ư? Và cháu đã tận mắt thấy chúng giấu đồ ăn trộm ở cùng một nơi với những thứ mà chúng đã lấy từ dinh thự Houghton cơ. Cháu còn nghe được là chúng bạn khi nào sẽ mang đi. Vậy hãy chỉ chỗ cho chú đi, Johnson nói. Đứng phát dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế bành Windsor mà anh ta ngồi đổ kênh ra sao để lại một vết nứt trên nền nhà lát gạch đỏ. Không làm thế được đâu. Cheran bình tĩnh nói, nếu chú mà đến gần chỗ đó trước giờ bọn chúng hẹn gặp, thì chú chỉ thu hồi được các đồ bằng bạc, chứ không bắt được bọn trộm đâu ạ. À. Cháu nói đúng, viên cảnh sát dựng chiếc ghế lên rồi lại ngồi xuống. Thế phải làm gì bây giờ? Sẽ có một chiếc ô tô đến đón chúng ở một ngõ phía bên kia khu nhà thuyền cạnh khu San Laurent vào lúc 1 giờ đêm nay. Bọn chúng sẽ khuân những đồ ăn trộm ra lúc 12 giờ rưỡi rồi mang đi trên một con thuyền. Giờ chú đã có được cơ hội nhét tiền đầy túi và có được vinh quang, danh vọng. Giúp chú với. Johnson lúc đó tư lự và vẫn còn vẻ nghi ngờ. Giúp chú với. Các cháu không thể nào bịa ra những chuyện này được. Ồ, ờ, được chứ, nhưng cháu không làm thế đâu. Chú San San ạ, à, đây là cơ hội ngàn năm có một của chú đấy. Chỉ cần chú thưởng cho cháu một bản thôi và chúng cháu sẽ giữ bí mật cho chú. Chú đồng ý chứ? Được, chú đồng ý. San San nói, chú đồng ý. Nhưng nếu cháu mà đùa thì... Thế chú không thấy là nấy rất nghiêm túc sao? liền sốt ruột nói chen vào. À nãy không nói dối đâu Cả chúng cháu cũng thế Nếu chú không muốn tham gia Thì để cháu nhờ chú cảnh sát khác nhanh trí hơn vậy Gerard nói Chú có thể tố cáo các cháu về tội đi chơi cả đêm đấy Chú không thể đối xử với chúng cháu một cách không lịch sự như thế được Mặt bèo nhanh trí nói Chú đừng nghi ngờ bọn cháu như thế khi chúng cháu đang cố làm một việc tốt cho chú Cháu mà là chú thì cháu đã đi đến chỗ để đồ bằng bạc cùng với hai người khác Chủ có thể phục kích bên cánh rừng ngay gần đó, rồi cử hai hoặc ba người ngồi rình trên cây trong ngõ đợi xe ô tô đến. Thế thì cháu ấp hẳn phải có mặt trong lực lượng đó rồi. Johnson nói một cách đầy thán phục. Nhưng nhỡ đâu đó chỉ là trò lừa đảo thì sao? Thế thì chắc là chú đã hành động một cách ngớ ngẩn rồi. Mà cháu không nghĩ đó là lần đầu đâu. Jimmy nói. Nào, chú có tham gia không? Gerard vội vã nói. Đừng nói nữa Jimmy, đừng ngốc Ừ, Son Son trả lời Vậy lúc chú đi tuần, chú hãy xuống chỗ cánh rừng Và chỗ chú nhìn thấy cháu đứng xì mũi chính là chỗ đó đấy Những cái bao tải được buộc bằng dây vào những cái cọc ở dưới nước Với vẻ đường về của chú, chú hãy đi oai vệ đến và ghi lại nơi đó vào giấy Đó chính là nơi vinh quang chờ đợi chú Và khi chú hãnh diện vì sự nổi tiếng và lên cấp trung sĩ thì chú đừng có quên cháu đấy. Sinh sinh nói là mình đã gặp phúc lành. Anh ta lại nhắc câu đó lần nữa và khẳng định là mình sẽ tham gia. Còn nói thêm là phải lên đường ngay tức thì. Ngôi nhà của Johnson nằm ở ngoại vi thành phố tận chỗ xưởng rèn và bọn trẻ phải băng qua rừng khi đến đó. Chúng quay lại cũng bằng con đường đó và về thành phố, băng qua những con phố nhỏ hẹp, chán ngắt đến một con đường nhỏ cạnh bãi chứa gỗ. Đến đây, Bọn chúng chạy lăn xăng trên những thân cây gỗ to, ngó trộm vào xưởng cưa và chờ cho đến lúc đám thợ đi ăn cơm. Đó là chỗ chơi ưa thích của bọn con trai gần đó. Chúng đến chơi bập bên trên một tấm gỗ thông mới xẻ thơm nứt đặt trên gốc cây đu. Nơi này tuyệt quá! Mọc bèo nói thở không sơ hơi ở đầu kia của cái bập bên. Tớ thấy chơi thế này còn thú vị hơn cái trò giả vờ nhiều, hay thậm chí cả trò phép thuật nữa. Em cũng thấy thế Jimmy nói Anh Cherry đừng có khục khịch mũi như thế Anh cứ làm như thế thì có lẽ cái mũi sẽ bay mất đấy Anh không chịu được Gerard trả lời Anh không dám dùng khăn mùi xoa Vì sợ chú Sinh Sinh đang đứng ở chỗ đó Lại không nhận ra được Ước gì lúc đó mình nghĩ ra tín hiệu khác Lại có tiếng khục khịch Mà cho dù không muốn thì anh vẫn phải làm vậy Thật kỳ quặc Lúc đi xuống và nhớ những gì mình đã nói về tín hiệu thì anh bắt đầu thấy có dấu hiệu cảm lạnh. À, bà kia, cảm ơn Chúa, chú ấy kia rồi. Bọn trẻ vội bỏ cái bập bên đấy chạy đến bên son xanh. Hãy đi theo người chỉ huy nào. Gerard hô to và chạy trên khúc gỗ sồi đã tróc vỏ, còn những người kia theo sau. Bọn trẻ hết chạy qua những đống gỗ, rồi lại cúi người xuống đi qua các đống gỗ xẻ khi tiếng ủng nặng nề của viên cảnh sát rõ mồn một trên con đường kéo thuyền, Gerard dừng ngay ở chỗ cuối bến đổ nhỏ, gồm toàn những tấm gỗ đã mục nát. Tay vịnh lung lai, bật ra tiếng, hát xì, và rồi dùng hết sức bình sinh để xì mũi. Cháu chào chú, cậu ta chào xanh xanh. Xin chào, xanh xanh nói, cháu bị cảm lạnh hả? Ôi chào, cháu mà có được đôi ủng như của chú thì đâu đến nỗi bị cảm lạnh. Gerard đáp lại một cách thích thú. Chú nhìn xem, ai cũng có thể nghe thấy bước chân oai vệ của chú dù cách xa hàng dặm. Thế thì làm sao chú có thể đến gần mà bắt chúng được? Cậu ta nhảy khỏi bến đổ. Khi đi qua sân sân, cậu ta thì thầm. càng đảm, nhanh chóng và khẩn trương. Thế thôi. Rồi người chỉ huy và đoàn người đi khỏi đó. Chúng em có mời một người bạn về dùng bữa Khắc liền nói khi Elisa mở cửa. Thế cô giáo đâu rồi chị? Đi tham quan tháp Jardin rồi. Hôm nay là ngày mở cửa. Thôi nào, mọi người hãy nhanh đi ăn đi. Chiều nay chị phải ra ngoài, Bà bạn trai của chị không thích phải đợi chờ lâu. Được, bọn em sẽ ăn xong nhanh thôi. Gerard hứa, chị dọn thêm một chỗ nữa đi, chúng ta có khách mà. Bữa ăn gồm có thịt bê thái nhỏ, khoai tây và bánh pudding gạo. Có lẽ đó là món ăn ngán nhất trên đời, vậy mà chỉ 15 phút sau bọn trẻ đã ăn hết sạch. Nào, chiếc nhẫn đâu rồi? Mặt bèo nói khi Elisa và bình nước nóng hổi khuất sau cầu thang. Tớ phải trả nó về chỗ cũ. Tớ vẫn chưa được đeo đâu, Jimmy nói. Khi bọn mình tìm thấy chiếc nhẫn thì Kathleen và tớ phải được đeo như anh Seran và cậu mới đúng chứ. Khi tìm thấy Hương, mặt ba beo đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn giữa mái tóc đen của cô. Tớ rất lấy làm tiếc, bọn tớ rất lấy làm tiếc. Kathleen lên tiếng và chúng thuật lại việc chiếc nhẫn bị mất. Các cậu đã không trông coi nó cẩn thận. Mặt bèo vùng vằng nói, nó không thể nào biến mất được. Cậu không biết nó có thể làm gì thì bọn tớ sao biết được có rối lên cũng chẳng ít gì đâu Có lẽ việc chiếc nhẫn bị mất là theo ý của nó đấy Đấy, rõ ràng nó tuột khỏi ngón tay tớ lúc ở trên giường Vậy mà bọn tớ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Thế tớ vào tìm thì mọi người có thấy phiền không? Đôi mắt mặt beo như cầu khẩn của chủ nhỏ Mọi người thấy đấy, nếu mất chiếc nhẫn đó thì đó là lỗi của tớ Cũng đồng nghĩa với việc ăn trộm thôi Chú Sơn Sơn mà nói thì chắc cũng nói thế thôi Chắc chắn là chú ấy sẽ nói thế. Thôi, tất cả chúng ta tìm một lần nữa vậy. thật Kathleen nói xong, đứng ngay dậy. Lúc sáng chúng ta hơi vội vã đấy. Thế là bọn trẻ bắt tay vào việc tìm kiếm chiếc nhẫn. Hết tìm trên giường lại tìm dưới gầm giường, dưới thảm, dưới bàn ghế. Bọn chúng lắc lắc những tấm màn che cửa, lục lọi mọi xó xỉnh, nhưng chỉ thấy có bụi chứ chẳng thấy chiếc nhẫn nào cả. Chúng cứ thế tìm, Jimmy thậm chí còn nhìn chăm chú lên trần nhà, tự hồ như cậu ta nghĩ có thể chiếc nhẫn văng lên tận trên trần nhà và bị mắc trên đó. Nhưng trên trần nhà cũng chẳng có. Vậy chắc chị hầu gái đã lấy trộm rồi. Cuối cùng Mark Bell nói, chị có khả năng ấy thôi. Tớ sẽ nói cho chị ấy biết là tớ nghi ngờ chị ấy lấy trộm chiếc nhẫn. Chắc cô sẽ làm thế, nhưng ngay lúc ấy cánh cửa trước đóng lại và như thế là bọn chúng biết Elisa trong bộ cánh lộng lẫy đã đi gặp người bạn trai hào hoa của mình rồi. Còng cóc rồi, mập bèo méo máu, các cậu có thể để tớ một mình được không? Có thể mọi người đã làm tớ phân tán tư tưởng, tớ sẽ tự mình lục lọi mọi xóa xỉnh trong căn buồn này vậy. Trân trọng cảm xúc của vị khách, nên những người thợ đốt than có lòng nhân từ xin rút lui. Sera nói rồi bọn chúng đóng cửa lại thật khẽ để cho mặt bèo ở trong buồng bắt tay vào tìm kiếm. Dĩ nhiên là ba người đứng đợi theo phép lịch sự. và lại bọn chúng phải ở nhà để mở cửa cho cô giáo nữa. Hôm đó trời thật đẹp, Jimmy chợt nhớ là trong túi Seran còn lẻn sẻn đầy những đồng tiền xu mà cậu ta kiếm được ngoài chợ phiên. Và Seran vẫn chưa dùng số tiền đó mua gì cả trừ vài cái bánh mà cậu ta ăn, nhưng không phải góp tiền mua. Bọn chúng đứng ở ngoài đợi rất sốt ruột. Chỉ đợi có 10 phút thôi mà bọn chúng cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ. Sau đó cửa phòng ngủ mở, còn Macbeth thì vẫn đứng trên ghế. Cậu ấy vẫn chưa tìm thấy đâu, Gerard nói. Sao anh biết? Jimmy hỏi. Qua cách đi của cậu ấy đây. Thật ra, ta hầu như có thể biết đồ vật đó đã tìm thấy hay chưa qua tiếng chân của họ khi quay trở lại. Tiếng chân của Mao Bèo như nói, chẳng ăn thua gì, cũng đơn giản như ta nói vậy. Còn mặt cô thì chắc chắn chẳng có vẻ gì là vui cả. Bỗng có tiếng gõ thật mạnh ở cửa sau, khiến cho mọi người không còn giữ được vẻ lịch sự là tỏ ra rất lấy làm tiếc hay thích thú về việc sớm sẽ tìm ra chiếc nhẫn. Những người phục vụ đều đã nghỉ phép trừ Elisa, vì vậy cả bọn đổ xô ra mở cửa. Bởi theo như Gerard nói, Nhỡ đâu đó là người bán bánh mì thì chúng ta có thể mua một cái bánh và ăn tráng miệng. Bữa ăn như vừa rồi cần phải có đồ tráng miệng, cậu ta nói. Nhưng đó không phải là người bán bánh. Khi bọn chúng mở cửa ra thì thấy trên sân, nơi có để chiếc bơm, thùng rác và thùng đựng nước là một thanh niên đội mũ lệch, miệng hé ra với bộ ri mép khá lõm chởm và hai mắt tròn. Anh ta mặc một bộ cơm lê màu mù tạt, thắt chiếc cravat màu xanh và một chiếc dây đồng hồ màu vàng nhạt quanh thắt lưng. Cơ thể anh ta bị kéo về phía sau, còn cánh tay như phải cố vươn đến cửa sau. Trông anh ta cứ như bị lôi đi đâu đó chứ không phải là tự đi. Anh ta trông kỳ quặc đến nỗi Kathleen đã cố đóng cửa sau lại, miệng lẩm bẩm. Tình điên bị sổng, nhưng không đóng được. Có cái gì đó đã chặn lại. Bỏ anh ra. Anh thanh niên nói, Thôi được, tôi để anh đi vậy. Đó là tiếng của Elisa, nhưng không thấy chị ta đâu cả. Ai đang giữ anh lại đấy? Kathleen hỏi. Cô ấy. Người lạ mặt bất hạnh trả lời. Cô ấy là ai? Kathleen vội hỏi, và sau khi được giải thích, giờ cô đã biết rất rõ thứ chặn cửa lại chính là bàn chân vô hình của Elisa. Vị hôn thê của anh đấy, cô bé ạ. À. Ít ra thì nghe giống giọng của cô ấy, sờ vào thì thấy xương thịt của cô ấy. Nhưng có cái gì đó nắm lấy anh, nhưng anh không sao nhìn thấy cô ấy. Đó là câu mà anh ta luôn miệng nói đấy. Elisa lên tiếng. Đó là người bạn trai hào hoa của chị đấy. Không hiểu anh ấy trở nên ngớ ngẩn hay là chị đây. Cả hai, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Jimmy nói. Nào, anh nói anh là người quân tử, vậy anh nhìn thẳng vào mặt em và nói là anh không nhìn thấy em đi. Là thật đấy, anh có nhìn thấy gì đâu. Anh chàng đáng thương nói. Nếu em mà ăn trộm chiếc nhẫn, Gerard vừa nói vừa nhìn lên trời. Thì em thà vào trong nhà và giữ im lặng chứ không đứng ở cửa sau và để lộ như thế đâu. Cũng chẳng có gì là lộ đâu. Jimmy thì thầm, chiếc nhẫn đó hay thật. Anh chưa từng ăn trộm thứ gì cả, anh chàng nói. Em hãy để cho anh yên, mắt anh chắc có vấn đề rồi. Bỏ anh ra đi, em có nghe thấy không? Đột nhiên bàn tay vô hình bỏ tay anh ta ra và anh ta lảo đảo lùi lại, người tựa vào chiếc thùng đựng nước. Elisa đã buông anh ta ra rồi. Chị ta đi qua bọn trẻ, gạt chúng sang bên bằng khuỷu tay vô hình. Một tay Senan tóm ngay lấy cánh tay của chị ta, còn tay kia thì lần mò tìm cái tay tàn hình và thì thầm. Chị cứ đứng yên đó và đừng nói gì cả Nếu chị không nghe Em sẽ báo cảnh sát đấy Elisa không biết làm thế nào để ngăn cậu ta Vì thế chị ta đành phải làm theo rồi đứng im Và yên lặng Trừ hắt hơi và khịt mũi Đó là đặc điểm của chị ta mỗi khi thở dốc Anh chàng thanh niên mặc bộ cơm lê màu mù tạc đã lấy lại được thăng bằng Rồi đứng nhìn bọn trẻ Hai mắt còn mở to hơn cả lúc nãy Cái gì vậy? Anh ta thở dốc một cách yếu ớt. Có chuyện gì vậy? Thế này là thế nào? Anh mà không biết thì e rằng em không thể nói cho anh biết được. Gerard nói một cách lễ phép. Có phải từ nãy đến giờ anh lãm nhảm điều gì đó kỳ lạ lắm phải không? Anh ta hỏi, tay bỏ mũ ra và giơ tay lên vuốt trán. Đúng thế, mặt bèo nói. Hy vọng là anh không nói điều gì khó nghe. Anh ta lo lắng. Hoàn toàn không. Kathleen trả lời Anh chỉ nói là vị hùng thề của anh đã nắm tay anh Còn anh thì chẳng thể nào nhìn thấy chị ấy Anh không thấy mà Chúng em cũng có nhìn thấy chị ấy đâu Mặt bèo nói Đây không phải là một giấc mơ Vì nếu mơ thì làm sao anh được đến đây Và lại có cảnh như vừa rồi chứ Anh biết rõ nhất mà Gerard lễ phép nói Nhưng Nạn nhân mặc áo màu mù tạc nói như thét có phải em định nói với anh là... Em chẳng định nói gì cả. Gerard nói một cách thành thật. Nhưng em khuyên anh nên về nhà, nằm nghỉ rồi chườm khăn ướt lên đầu. Ngày mai anh sẽ thấy ổn thôi. Nhưng anh... Nếu là em thì em sẽ làm thế đấy. Mặt bèo nói, trời nóng nực lắm, anh biết rồi đấy. À, bây giờ anh cảm thấy ổn rồi. Anh ta nói, à anh, à, anh xin lỗi, anh chỉ biết nói có thế thôi Trước đến giờ anh đã từng bị như thế này đâu cô bé Anh không phải là đối tượng của người vừa rồi Em có nghĩ thế không? Nhưng anh thề Elisa, cô ấy có đi gặp anh không? Chị Elisa ở trong nhà ấy Mặt bèo nói Hôm nay chị ấy không thể ra ngoài gặp gỡ ai được hết Em sẽ không nói với cô ấy rằng hôm nay anh bị đưa đến đây chứ, cô bé nếu em nói với cô ấy về chuyện này thì cô ấy lại nghĩ rằng anh là người nóng tính mất. Mà từ trước đến giờ anh chưa từng như thế. Bọn em không nói gì với chị Elisa về anh đâu. Thế các em bỏ qua thái độ lúc nãy cho anh chứ? Dĩ nhiên rồi, bọn em biết là anh không chịu đựng nổi rồi. Kathleen nói, thôi anh về nhà và nằm nghỉ đi, nhất định anh phải làm thế đấy. Chào anh. Chào em, nhất định là thế rồi. Anh ta mơ hồ trả lời Dù sao chăng nữa thì anh cũng cảm thấy bàn tay của cô ấy nắm lấy bàn tay của anh khi đang nói mà Các em sẽ không tiết lộ cho ông chủ của anh chứ Ý anh là người tuyển dụng ấy mà Nóng tính với mọi hình thức đều không có lợi cho bất cứ công việc gì Không, không đâu, không sao mà Thôi chào anh nhé Mọi người chào anh ta Cả bọn im lặng nhìn anh ta cho đến khi anh ta đi khỏi Elisa phá tan sự im lặng đó Hãy giao chị cho cảnh sát đi Chị ta nói Giao chị cho cảnh sát để rồi chị vào tù với cõi lòng tan nát đi Đột nhiên có vệt nước Rơi một giọt nước tròn xe rơi trên bậc cửa Hãy giao chị cho cảnh sát đi Chị ta nói tiếp Hãy giao chị cho họ đi Nhưng đừng để chị bị bắt ở trong thành phố này Vì mọi người trong thành phố này đều biết và tôn trọng chị Nước bắt chị ta đua nhau rơi thành vệt Chị sẽ đi 10 dặm để cho một viên cảnh sát nào khác bắt Chứ không để Sơn Sơn bắt đâu Vì anh ấy chơi với anh họ của chị Chị ta nói tiếp trong nước mắt Nhưng cảm ơn em vì đã không kể cho em là chị đã ăn trộm chiếc nhẫn Mà chị có ăn trộm đâu cơ chứ Chị chỉ mượn thôi Vì hôm nay là ngày chị có hẹn mà Còn anh bạn hào hoa của chị thì như mọi người đã thấy rồi đó Bọn trẻ theo dõi thích thú khi thấy những giọt nước mắt chảy trên cái mũi tàn hình của Elisa khốn khổ. Lúc này Gerard đứng dậy và nói Chị có nói cũng chẳng ích gì vì có ai nhìn thấy chị đâu. Anh ấy cũng nói thế, Elisa nói. Nhưng mà chính chị cũng không thể nhìn thấy mình được mà. Thế bàn tay của chị ở đâu? Gerard nói tiếp. Elisa chẳng chút nghi ngờ gì nhìn vào bàn tay của mình, nhưng không thấy gì cả. Ngay lập tức, chị ta thét lên. Tiếng thét có thể cho bất kỳ viên cảnh sát nào cũng phải chạy bộ đến nếu ở quanh đó. Chị ta như đang lên cơn vậy. Bọn trẻ đã làm những gì chúng có thể bằng cách áp dụng những trường hợp và các biện pháp xử lý phù hợp. Nhưng thật vô cùng khó khăn để tìm được biện pháp phù hợp cho cô hầu gái tàn hình với bộ cánh đẹp nhất trong cơn cuồng loạn. Đó chính là lý do vì sao mà chiếc mũ và bộ y phục màu xanh đẹp nhất của chị ta lại hỏng hoàn toàn. Và khi chúng đang đốt các đoạn lông của chiếc phổi bụi để gần vào vị trí mũi của Elisa theo suy đoán của chúng, thì đột nhiên có ngọn lửa phát ra, rồi có mùi gì đó thật khó ngửi khi Gerard nhanh chóng dùng tay dập tắt ngọn lửa. và đó có thể thấy rõ ràng là chiếc khăn choàng bằng lông của Elisa đã cháy và có tác dụng. Đúng là có tác dụng, vì Elisa đã hồi tỉnh rồi vừa khóc vừa nói Đừng có đốt chị như đốt chiếc khăn choàng nữa, chị khá hơn rồi. Bọn trẻ giúp chị ta đứng dậy rồi chị ta ngồi lên bậc thềm dưới cùng. Sau đó bọn chúng giải thích một cách rất kỹ càng và thành thực rằng chị ta đã trở thành tàng hình. Và nếu bạn mà ăn trộm những chiếc nhẫn hay thậm chí chỉ mượn thôi thì bạn cũng chẳng bao giờ biết chắc được điều gì sẽ xảy ra với mình đâu. Nhưng chẳng lẽ chị cứ ở trạng thái tàng hình như thế này mãi sao? Chị ta rên rỉ khi bọn trẻ lấy chiếc gương soi nhỏ treo trên chiếc đinh phía trên bồn rửa trong nhà bếp để chứng minh rằng chị ta đã trở thành tàn hình. Vậy là mãi mãi ư? Ngày lễ phục sinh tới là lễ thành hôn của bọn chị rồi. Nhưng ai lại lấy kẻ không nhìn thấy cơ chứ? Không thể như thế được. Không phải mãi mãi đâu, mặt bèo ân cần nói. Nhưng chị phải vượt qua được, giống như là vượt qua bệnh sởi ấy. Em chắc là ngày mai chị sẽ ổn thôi. Theo em thì chỉ trong tối nay thôi, Gerard nói. Chúng em sẽ cố hết sức giúp chị và không kể cho ai cả. Thậm chí là cả với cảnh sát, Jimmy nói. Thôi nào, chúng ta hãy chuẩn bị trà cho cô giáo đi, sarah nói. Và cho cả chúng ta nữa chứ. Không, sarah trả lời, chúng ta sẽ ra ngoài uống trà, đi giá ngoại và cho chị Elisa đi cùng. Anh sẽ ra ngoài mua bánh. Chị không ăn bánh đâu Cherry ạ, à. Elisa nói. Em không tính đến chuyện này sao? mọi người sẽ nhìn thấy bánh trôi xuống lòng ngực của chị. Ăn chiếc bánh vào bụng mà nó vẫn hiện rõ mồn một, chẳng thấy người đâu thì thật kinh khủng quá. Thật là một sự trừng phạt đáng sợ, chỉ vì chị đã mượn chiếc nhẫn. Bọn trẻ trấn an chị ta rồi dọn trà ra. Kathleen được cử ra mở cửa cho cô giáo. Trong cô có vẻ mệt và hơi buồn. Đợi cô giáo về phòng rồi, Seran mới đi mua những chiếc bánh ngọt. Sau đó cả bọn bắt đầu đến tháp gia Jardin. Các đoàn bích nít không được phép đâu Mặt beo nói Nhưng chúng ta thì được mà Gerard trả lời ngắn gọn Nào chị Elisa Chị hãy nắm lấy tay Kathleen Còn em sẽ đi sau để che cái bóng của chị Ôi trời ơi chị bỏ mũ ra đi Kẹo cái bóng của chị trông chả giống ai cả Mọi người nhìn vào lại tưởng chúng ta là một lũ điên trốn trại đấy Khi Kathleen cầm chiếc mũ Nó lại nhìn thấy được Sau đó có những giọt nước nhỏ xuất hiện Vị trí đó là mặt Elisa Chiếc mũ đẹp nhất của chị đấy Elisa nói rồi im lặng Chỉ nghe thấy tiếng khục khịch Thôi nào vui lên đi chứ Mặt beo nói Chị cứ nghĩ đây là một giấc mơ thôi Cũng giống như khi chiếc nhẫn làm chị đau khổ ấy mà Nhưng liệu chị có tỉnh không? Ồ có chứ, chị sẽ tỉnh lại Thôi, bây giờ bọn em sẽ bịt mắt chị vào Rồi dẫn qua một cánh cửa rất nhỏ Chị đừng kháng cự nhé không thì sẽ có một viên cảnh sát bước vào giấc mơ của chị ngay đấy Tôi không có thời gian để mô tả cách vào hang của Elisa Chị ta cho đầu vào trước Các cô gái ở ngoài đẩy chị ta vào Rồi các cậu bé đỡ lấy chị ta May là Seran nghĩ ra cách trói tay chị ta lại Không thì có người bị say sát mất Thật vậy, bàn tay của mặt beo bị xước do quệt vào tảng đá Còn gót ủng vô hình của Elisa thì vẫn đang vùng vẫy và tôi cũng khó có thể kể cho các bạn nghe tất cả những điều Elisa nói khi bọn chúng dẫn chị ta đi dọc theo hẻm núi toàn dương sĩ và qua chiếc vòm vào nơi diệu kỳ toàn những cảnh chợ ở nước Italy được. Chị ta hầu như chẳng nói gì khi bọn trẻ bỏ khăn bịt mắt ở dưới cây liễu rủ nơi có bức tượng Diana đang cầm cung, đứng ở tư thế sẵn sàng trên một ngón chân. Một tư thế mà tôi luôn cho rằng chẳng thích hợp với việc bắn cung chút nào. Thế là ổn cả rồi nhé, Shiran nói. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp, và bây giờ xin mời mọi người thưởng thức bánh và các thứ khác. Đến giờ uống trà rồi, Jimmy nói mà đúng thế thật. Sau khi được mọi người thuyết phục rằng cho dù là tàn hình nhưng chị ta không trong suốt và người khác không thể nhìn thấy những chiếc bánh mà chị ta ăn, thì Elisa đánh chén ngon lành, những người kia cũng cùng ăn. Nếu bạn muốn thật sự tận hưởng bữa trà của mình thì phải ăn món thịt bê thái nhỏ và khoai tây, rồi đến bánh pudding gạo mì vào bữa tối. Sau đó vừa chơi thỏa thích vài giờ đồng hồ rồi uống trà thật muộn. Màu xanh mượt mà dịu mát và màu xám trong khu vườn đang thay đổi. Màu xanh lá cây chuyển thành màu vàng, những bóng râm trở thành màu đen và hồ nước nơi những con chim thiên nga đang bơi dưới đền Footboots phơi mình dưới sáng hồng từ những đám mây nhỏ đối diện mặt trời. Đẹp quá, Elisa trầm trồ Trông cứ như là một tấm bưu ảnh ấy nhỉ Loại hai xu ấy Tớ phải về rồi Mặt beo nói Chị không thể trở về nhà trong bộ dạng này được Chị sẽ ở lại và trở thành kẻ hoang dã Sống trong ngôi nhà nhỏ màu trắng kia Nếu như ngôi nhà đó có tường và cửa Elisa nói Chị ấy muốn nói đến đền Dionysus đấy Mabel vừa nói vừa giơ tay ra chỉ Hoàng hôn bỗng chốc buông xuống phía sau hàng thông trên đỉnh dốc và vì thế ngôi đền màu trắng trước đó ngã màu hồng vào buổi chiều giờ đã chuyển thành màu xám. Cứ thế này thì đây đúng là một nơi lý tưởng để sống đấy, Kathleen nói. Gió lùa và thời tiết mà lại phải lau chùi không biết bao nhiêu bậc thềm nữa. Elisa trả lời, nhà mà không có tường thì để làm gì, ai sống ở đó? Chị ta đột nhiên ngừng lời, nhìn chăm chú rồi nói thêm. Cái gì vậy nhỉ? Cái gì cơ? Vật trắng đang đi xuống những bậc thềm ấy. Ôi, đó là một anh chàng bước ra từ điện thờ kìa. Sau khi mặt trời lặn, các bức tượng ở đây sống lại. Gerard thú thực. Chị nhìn thấy mà. Elisa nói chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay sợ hãi cả. Lại một bức tượng nữa kìa. Nhìn kia, đôi cánh nhỏ ở chân trông như cánh chim bồ câu ấy. Đó là thần Mercury đấy, Sera nói. Không phải, đó là thần Hermes. Dưới chân thần ấy có cánh mà, Bập mèo nói. Nhưng mà em chẳng nhìn thấy bức tượng nào cả, Jimmy nói. Mọi người chọc em làm gì? Thế em không nhìn thấy à? Seran thì thầm. Nhưng cậu ta không cần phải quá bận tâm vì Elisa đã đổ dồn sự chú ý vào những bức tượng vô hình Cô ấy như dán mắt vào hành động của chúng Thế em không nhìn thấy à Những bức tượng sống lại khi mặt trời lặn đấy Mà em chỉ nhìn thấy họ khi em tàn hình thôi Hơn nữa có nhìn thấy thì em cũng chẳng thấy sợ hãi đâu Trừ khi em sờ vào những bức tượng đó Thế thì bọn mình bảo chị ấy sờ vào một bức tượng xem sao Jimmy nói Kìa, anh ta nhảy xuống nước kìa Chị Elisa nói tỏ vẻ thích thú Ôi trời, anh ta bơi được kìa Cậu bức tượng có đôi cánh bồ câu đang bay trên hồ Cùng với những con chim diện diện kìa Thật đẹp quá Trông chẳng khác gì các thần ái tình mà ta nhìn thấy trên những chiếc bánh cưới cả Kìa, lại một người nữa kìa Một ách chàng bé nhỏ có đôi tay dài và một chú nai đang tung tăng theo kìa Hãy nhìn người đàn bà tay bế đứa bé Đang tung nó lên và đỡ lấy như quả bóng kìa Sao bà ta không biết sợ nhỉ? nhưng thật tuyệt vời khi được nhìn thấy những cảnh này. Cả vườn hoa bát ngát trước mắt chúng dần xám lại và tĩnh mịch hơn. Trong bóng tối càng lúc càng dày thêm, bọn trẻ nhìn thấy những bức tượng màu trắng, bất động. Nhưng những gì Eliza nhìn thấy lại khác hẳn. Lúc này, chị ta đang im lặng theo dõi và bọn trẻ cũng thế. Buổi chiều tà như một tấm màn mỗi lúc một nặng và đen đặc hơn. Trời bóng đêm tràn về, trăng nhô lên khỏi ngọn cây. Ôi! Elisa bỗng nhiên kêu lên Đây là cậu bé đáng yêu với chú Nai Cậu ta đang tiến lại mình Cầu Chúa ban phúc lành cho cậu ta Ngay sau đó Chị ta thét lên rồi chạy bạc mạng trên con đường rải sỏi Tiếng thét của chị ta nghe mỗi lúc một nhỏ hơn Thôi nào Gerard nói to Chị ấy đã chạm vào vật đó nên mới sợ đấy Chẳng khác gì mình lúc trước Chạy theo thôi chị ta sẽ khiến cho mọi người trong thành phố phát điên lên mất nếu cứ vừa chạy vừa la như thế khi về thành phố. Chạy thôi, chạy thôi. Thế là chúng chạy theo nhưng đã mất dấu của Elisa. Hơn nữa, khi Elisa chạy trên cỏ, bọn trẻ không nghe thấy tiếng giày của chị ta và chúng lại phải đợi đến khi chị ta chạy ra con đường rải sỏi ở đằng xa mới nghe thấy được. Vả lại, chị ta đã quá sợ hãi, mà càng sợ thì càng chạy nhanh hơn Hình như chị ta đã theo con đường ngắn nhất trong trạng thái tàng hình dưới ánh trăng đang tròn dần, giúp chị ta phân biệt được các thứ giữa những bãi đất và lùm cây. Tớ chỉ đi được đến đây thôi, hẹn mai gặp lại nhé. Bà Bèo thở hổn hển nói với những người kia khi cả bọn đuổi theo Elisa lúc nghe thấy tiếng bước chân chạy qua bậc thềm. Chị ấy qua khu chuồng ngựa rồi. Nói sao rồi? Gerard thở hồng hộc khi bọn trẻ rẽ ở góc phố về nhà chúng. Rồi cậu ta và Jimmy lao phút qua thùng đựng nước. Người vô hình bị kích động mạnh đó có lẽ đang nóng ngóng mở cánh cửa đằng sau đã khóa. Tiếng đồng hồ nhà thờ điểm nửa giờ. Chỉnh rưỡi rồi. Gerard lấy hơi nói, chị tháo chiếc nhẫn ra đi. Có lẽ bây giờ tháo nhẫn ra được rồi đấy. Cậu ta nói với ngưỡng cửa đã mở toan, nhưng thật ra đó là Elisa Lúc này chị ta tóc tai xõa xuống rối bời Thở không ra hơi Cổ áo quăng lên Chiếc váy quấn lại và trông thật lết thết Elisa đột nhiên giơ bàn tay ra Giờ bọn trẻ đã nhìn thấy nó dưới ánh trăng Trên bàn tay đó có đeo chiếc nhẫn Gượm cái đã Người bạn trai của Elisa lên tiếng khi anh ta ghé qua vào sáng hôm sau khi chị ta mở cửa, tay cầm xô nước và hòn đá mài thì thấy anh ta đã đứng đợi. Thật tiếc vì hôm qua em không ra chỗ hẹn. Em cũng rất lấy làm tiếc, Elisa vừa nói vừa lao bậc thềm trên cùng bằng miếng vải flannel. Thế lúc đó anh làm gì? Ờ, à, lúc đó anh hơi đau đầu. Người bạn trai của chị ta nói, anh nằm gần như buổi chiều. Thế em làm gì? Ồ, em chẳng làm gì cả. Elisa đáp, Thật đúng là một giấc mơ rồi Chị ta thở phào khi anh ta đi khuất Nhưng đó sẽ là bài học cho mình Đừng có mà tái máy nghịch nhẫn của người khác nữa Vậy là bọn trẻ không nói gì với cô ấy Về việc mình cư xử thế nào Anh ta vừa đi vừa nói Mình thấy chúng giống như quân đội nước Anh ở Ấn Độ vậy Hy vọng rằng mình đã không làm điều đó Thế thôi kết thúc chương 5. Cô Nhị xin mời các bạn cùng đón nghe chương 6 và các chương tiếp theo của quyển truyện Lâu đài thần bí ở các video kế tiếp. Rất mong các bạn sẽ thích truyện này và subscribe kênh cho Phương nhị. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.